Ừ. Xin chào cả nhà nha ừ. Đến với kênh Mến Bà Rô Bình Dương Hoặc là kênh Mến Nguyễn Bình Dương Mến Cảm ơn cả nhà đã tham gia theo dõi nha Và hôm nay Minh Thư sẽ giới thiệu với cả nhà Ồ, có hai cha con rồi mà nội tối không dám ăn ốc à, <laughs> Đó nhà có ba người, <laughs> người sợ ốc không dám ăn Sợ tối nó đau bụng, nó chọt bụng đó, Loại ốc là ngon đó là hải sản đặc sản của Dũng Tàu nha ô oh, rất là ngon lành cành đào nha các loại ốc rất là tuyệt vời Và rồi chúng ta sẽ kèm với các loại rau củ ha à, rau củ quả, các loại nước chấm rất là tuyệt của mèo ha. giới thiệu với mọi người đây là cà cà màu bây giờ không chờ đợi nữa chúng ta sẽ ăn thôi nha cả nhà wow, rất là ngon nè cả nhà thấy đã ồ hai nó ngon thật nha tan tan tan chúng ta ăn chẳng ngon ừ. rồi ăn đi rồi ừ ừ tắm ừ, ừ. cho ta ta ăn ngọt ừ ừ ừ quá chịu cả nhà mời cả nhà nha chúc cả nhà sức khỏe nha vượt qua sớm vượt qua đại dịch bệnh nha ừ. Ừ, quá tuyệt ừ. hơi bị ngon quá ngon nhà đã yêu thương nha và ủng hộ cho Minh Thư và kênh của Minh Pro và cả nhà một like nha hoặc là một lượt chia sẻ nha nếu đăng ký thành công nha ừ, thì nhận được video clip mới nhất hàng ngày nha và hoàn toàn miễn phí nha cả nhà ừ. rất là ngon à. nhìn hấp dẫn quá Ồ, đã quá ừ. Ừ. ừ. ừ. đã ừ. quá đã ừ. quá tuyệt vời luôn ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. ừ. ừ. quá tuyệt vời ừ. Chạy hơn nữa rất là ngon cả nhà thấy dính quá bà ừ. gửi đây cầm đi ừ. nè gái ra nè ừ. ngon rồi ngon luôn mà không chưa đến nào ừ. ừ. Ừ. đã hơn ừ. được rồi quá chưa đúng rồi quá ngon ừ. ừ. chúc cả nhà sức khỏe nha và ủng hộ cho Minh Thư nha kênh càng ngày càng phát triển nha ừ. nếu có sơ suất điều gì xin cả nhà thông cảm nha và bình luận xuống bên dưới đó, nha ừ. và góp ý cho kênh càng ngày càng phong phú thêm nha cảm ơn nha cảm ơn rất nhiều ừ. Ừ. Ừ. Ừ. quá tuyệt chất lượng ừ gọi là rất ngon thưa mọi người ừ. ngon mà vừa bé hơn, cái làm này, ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ừ cảm ơn cả nhà nha quá tuyệt quá wow. quá tuyệt vời chưa điểm nào hết ừ. Vâng, cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Nếu yêu thương kênh của Minh Pro hoặc là Minh Nguyễn Bình Dương, hãy xin cho một like và một lượt đăng ký. Ừ, dạ, cảm ơn rất nhiều nha. Hoặc là có điều gì sự thiếu sót xin góp ý qua số điện thoại 0977 Vâng, cảm ơn rất nhiều. Chúc cả nhà sức khỏe nha. Còn ekip và Minh Thư và cả nhà Xin mến chào và hẹn gặp lại clip sau nha. Bye bye. Xin bye chào, bye. Tạm biệt. chào tạm biệt.